Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất khu quy hoạch An Sơn phường 4, diện tích 155m2, thực tế 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông nam, đường ô tô. Có nhà cấp 4 trên đất, có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách trung tâm 2,5 km, giá 12,5 tỷ đồng. Đất Xuân Thọ, diện tích 1.840m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách trung tâm 10 km, hiện trạng trên đất có nhà. Sân vườn trồng hoa, thích hợp đầu tư nghỉ dưỡng, giá 5,6 tỷ đồng. Nhà khu Golden Hill phường 3, diện tích 72m2, diện tích sử dụng 211m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường nhựa ô tô, kết cấu một hầm một triệt hai lầu, 7 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, một phòng sông hơi. Cách trung tâm 4,5 km, view cao thoáng, gần chợ, trường học, cây xăng, để lại toàn bộ nội thất, giá 8,9 tỷ đồng. Nhà Lê Văn 8 phường 10, diện tích 179m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô. Kết cấu một trệt một hầm một áp mái, 5 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 2 phòng khách, một phòng bếp, một gara, gần chợ, trường học, tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông, giá 17 tỷ đồng.